Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Nam ơi Và ngày hôm nay thì à, là ngày anh Tùng vừa nhận tốt uh, à, set ăn băng Thì anh Tùng mở ra được một dây chuyền ăn băng 19 Nhận uh, khăn băng 27 Rồi à, nhận ơ nhận khăn băng 29 Ơ, hình như là nhận khăn băng 25, sorry Nhận khăn băng 25 và nhận kháng họ 27 và ngập bòi kháng, kháng độc 26 Thì anh lượm được cái nhận kháng họ nha mọi người Thì bây giờ anh đã đủ set đồ ăn băng cho anh em thêm sâu qua Đó, dây chuyền cực phẩm, no 1 silver So với hiện tại bây giờ thì set đồ của anh Tùng là gọi là vô đối nè mà ngọc bội ăn ban hồng Bảo, cục phẩm đó hồng mỹ nhẫn này mở ra ở cái set top một cá nhân một set hồng băng random nữa nè rồi nhẫn này thì ảnh mở cái rương giả tẩu 5k ra 29 rồi bao tay này ảnh đấu giá top 1 tháng trước và cái nón này thì đấu giá top 1 tháng trước nữa và cái áo này thì đấu giá top 1 tháng vừa rồi đua top chứ, đua top tháng 1 và tháng vừa rồi tính ra là ba món bao tay nón áo thì là ba món này đều top 1 uh, ờ, cá nhân nhà mọi người rồi quá đẹp luôn mắt đầu hoàn toàn nha nào đó mắt đẹp hoàn toàn và kèm với đai lưng à, bốn mươi, sinh lượng lực dành cho đồng môn và đôi giày uh, này anh em cũng hiểu rồi khó đồ là đôi giày này thì hôm trước anh Tùng cũng mua anh em cũng biết là đôi giày đăng nô một đó nè nô một của server này luôn nha mọi người không khác gì một đôi giày tiến luôn nha sinh lượng lực 40 40 đó kháng hỏi mua sinh lượng lực quá đẹp kèm với một ấn phòng thủ 25 và mực nạ kháng cảnh năm, à, trang sức kháng cảnh năm và một uh, kỹ năng cũng có một cấp và một con ngựa kháng cạnh năm con ngựa này thì nó bị thiệt một chỗ đó là nó chỉ có 500 thể lực thôi nè có 500 thể lực thôi nếu mà ui ngựa này không khó đâu. con ngựa này 500 thể lực rồi nè nếu mà con ngựa này mà thay vào bông tiêu thì nó sẽ có 1.000 thể lực nha mọi người thì sẽ lên được uh, à, à, 2.700 thể lực nha nè đó con ngựa này nó bị hụt một chỗ là kháng thì ok đó sinh lực thì ok đấy nhưng mà nó bị hụt lại là thể lực không có đó còn cái bông tiêu thì nó có 500 lực 500 sinh lực và 1.000 thể lực nè nó bù lại là ngược lại là 500 máu và 1.000 thể lực đó rồi có sự thay đổi vậy thôi rồi anh em xem video nhục lan hồ chơi anh em ơi rồi đừng quên để lại cho khán lan hồ chơi cũng như là video này một like cho sống hồ chơi anh em ơi anh tùng ạc này đừng môn nha anh đó anh em còn xin sơ qua cái bảng điểm kỹ năng này đó lượng kháng này thấy kháng đều à Bảy 75 cộng hai lượng tay 9k bảy bảy bốn, lăm, bảy mốt cộng một, bảy mốt cộng một thực sự quá chắc anh em à. và cái nỏ này cũng top 1 luôn nha anh em đó ảnh 4 mùa anh em à quá đẹp luôn đó cái nỏ này cũng top một cá nhân luôn top một cá nhân luôn top một cá nhân luôn top một cá nhân luôn là anh Tùng top một cá nhân 4 tháng liền liên tiếp nha anh em đó tháng nào anh từ top 1 đến top 7 nha mọi người từ top 1 đến top 7 luôn đó còn dây chiên này hồi trước là mua của bên giải đấu gọi là mình chủ uh, nội server S8 Phật Sơn Ký Sử và ngọc bội này thì mua ở cái giải đấu uh, uh, uh, võ lâm minh chủ uh, liên server còn cái trên này là võ lâm minh chủ nội server sau đây em võ lâm minh chủ nha mọi người solo một với một á còn cái này là võ lâm minh chủ liên server đó con người này cũng vậy con ngựa này là top 120 à, đầu à võ lâm minh chủ nhé à cái này là võ lâm minh chủ liên server này còn cái này là à, top 1 băng hội đầu tiên cái này là top 1 băng hội đầu tiên số Việt Nam cái này là top 1 băng hội đầu tiên cũng như là top cá nhân đầu tiên nhưng mà lúc đó là băng nào có là anh Tùng mua lại rồi con này thì võ lâm minh chủ liên server này nó bị lộn chỗ ngọc bội với con ngựa nha nè con này mua lại liên server nha nè con này là nội server S8 dư điểm anh em ơi dư điểm cái tên gì vậy? đây anh em xem video đừng quên để lại cho khả như là video anh tùng à, sau đồ này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em một set đồ ăn bàn thứ hai server khá là chất đó set này á cho anh em tham khảo thì cái giá tiền này thì ảnh mua là 25 triệu ngọc bội này anh mua là 20 triệu còn nhẫn này anh mở ra thì cũng nằm giá khoảng tầm 6 triệu còn nhẫn này vừa rồi lấy cái top một uh, cá nhân thì cái nhẫn này trung bình thì một cái nhẫn tầm 5 triệu nè 5 đến 6 triệu đó rồi, bó tay này top một cá nhân ờ, tháng trước thì anh tốn khoảng tầm 25 ờ, triệu. Rồi cái nón này cũng vậy nè, cũng top một cá nhân tháng trước cũng tốn tầm hơn 20 triệu. Và cái áo này cũng vậy, áo này mùa này thì nó là ít tại vì ít người giành tranh đó. Áo này chắc anh đua top hết khoảng tầm 15 triệu. Còn cái nón này top một tháng trước thì anh đua hết khoảng tầm 17 triệu. Đó. Còn cái dây này thì anh mua 6 5 triệu rưỡi, anh em trung bang đỡ lại anh 5 triệu rưỡi. Rồi đai lưng này thì ờ, tầm trung rồi nè. Con ngựa này mua hơn khải khải hơn trước khải có trung gian anh em có thể xem lại video khải trung gian con ngựa với gia truyền rồi nè à, của ạc cứu đóng thép á thì cái con ngựa này là mua sách cà khoảng tầm 25 triệu con này nè thì 25 triệu 25 triệu 50 ngọc bội này 20 là 70 ở tay khoảng 20 là 90 nón này khoảng 15 là 105 à, cái này khoảng uh, ờ, 15 triệu là 120 cái nón này khoảng chục chục hơn thì uh, ờ, 100 khoảng 130 triệu và ờ, ấn này khoảng 5 triệu là 135 đôi giày này 5 triệu nó khoảng 140 nè Nói chung là tất cả ạc này khoảng tầm thì xích đồ không thì khoảng tầm 100 140 nè mà khoảng 140 triệu chưa tính cái ạc nha mọi người hiện tại ạc này đang top 5 server nha nè ạc này thì anh mắt hoàn toàn rồi ạc này anh rất là tâm huyết anh đầu tư full luôn em mà hiện tại đang mắt mắt hoàn toàn nè đó anh em thấy ghê chưa một cái ạc mà ạc cao gần trị giá 150 triệu này mà 150 triệu đó nè nhiều anh em xem like chắc chắn sẽ bảo khá là đẩy giá này nọ nhưng mà thực sự anh em cứ vào server đi anh em biết hiện tại anh em cứ hiểu nè những món đồ của anh Tùng này tất tất cả đều là đua tốt cá nhân và đỡ mà nói đua tốt cá nhân cũng như là một phiên bản đấu giá này mà cũng như là một phiên đấu giá đúng rồi cũng như là một phiên đấu giá anh em bỏ thiệt nhiều tiền thì anh em mới có thể sở hữu được món này anh em hiểu đơn giản này nha anh em muốn có được món này anh em phải bỏ thật nhiều tiền để anh em đặt vào cái top 1 ai nhiều hơn người đó sở hữu đó thì cái giá trị nó lên như vậy anh em chứ không phải đơn giản có đâu anh em nha chắc chắn anh em nhiều anh em sẽ hiểu sẽ hỏi cãi ủa sao mà đầu tư vậy đồ thời gian mà đầu tư vậy nhưng mà thực sự là cái này gọi là đam mê đây mà đam mê đây mà cái nón này là sáu năm nón này là anh Tùng à, ảnh đội điểm uh, liên đấu đội điểm liên đấu với cái giá là khoảng 12 triệu rưỡi nè 12 triệu rưỡi cái nón này đó khải nãy khải có nói là khoảng khoảng gần 15 triệu mà nó khoảng 12 triệu rưỡi vĩnh viễn nè nón này vĩnh viễn chứ không phải đua top sao đây ba tay mới mới đua top một này áo này muốn đua top một này vũ khí này muốn đua top một này đó thì anh em thấy rồi mua nào anh Tùng cũng bảy top anh em hiểu rồi Giá chiền này cũng vậy Chú, Nói chung tổng độ đẹp hơn em ơi Rồi Anh em xem video này chưa Đừng quên đỡ lại cho Khả như là anh Tùng một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Và hiện tại à, Khả đang điểm đấu với anh Tùng nha nè Và Khả đang cặp bạc anh Tùng Anh em nhìn sơ qua thì à, mới đó có vài trận anh em ơi hôm hồn chưa có thua một trận là hơi bị à, khó bây giờ cố gắng anh em với tỷ lệ 10 đánh 10 trận mà thắng 9 trận thua một thì cố gắng sao mà 48 trận thua khoảng 2 đến 3 trận là ok nè thua 2 đến 3 trận là ok nha rồi bây giờ chúng ta vào trận đấu này nè rồi, vô luôn Tùng ơi. Vô. À, được. Ủa, anh Tùng à, anh Tùng à, hai cái nhẫn này là đua top hả? Đâu, nhẫn một nhẫn bờ anh. Nhẫn bờ, nhẫn 29 mở. Vô vô vô phi Trần Tùng ơi. Rồi, bây giờ chúng ta Quá đẹp. Lại đang đông miệng nào <laughs> Đây cái nhẫn này anh Long có hỏi là nhẫn này à, vừa mở ra không phải Nhẫn này à, hôm trước Còn lúc nãy nhẫn mở ra 25 thanh rồi anh Long ơi 25 kháng băng à, 27 kháng hỏa và 25 kháng độc 26 kháng độc 26 kháng độc Vô rồi vô rồi Ừ và à, những kháng cả 19 Cái nhẫn à, nhẫn 29 là mở mở gì mở mở bảo rương hả Mất 5k mất 5k Ừ à, Bảo rương 5k cái gì Đúng rồi anh chỉ lấy được cái nhẫn kháng hỏa hay 27 thôi còn lại mấy kia là à, có thể là bán lại anh khánh đang có mua anh tùng ơi khánh đang có mua không anh đang tìm cái nhẫn nữa nó mua cả bộ ok đợi có dự đó thôi Rồi bây giờ khánh đang còn thiếu một bộ thôi hả ừ. nhẫn nữa. khánh đang bảo anh cố mở cho em cái nhẫn hỏa em lấy cả bộ ok cứ hợp lý giá đỡ cho anh xài nữa anh khánh đang đầu tư chơi ok ấy tùng uh, có dây chuyền ngọc bội luôn hả chô đẹp quá à, ngọc bội lâu mà anh từng là ngọc bội cực phẩm lâu mà anh long với lại dây chuyền cực phẩm lâu mà hồng mỹ luôn á ý là ý là nói sao mà cái kiếm sao đủ bộ cho cho chấm đăng này Bây anh mở ra một bộ, anh lấy cái mỗi thắng hỏa thì còn thừa ba món. Đúng rồi, thừa ba món hoàn toàn rồi. À. Ừ. <laughs> nè nè. Sẽ đổ quá video nè. Cái nón đứng cái nón à? À cái nón này à, đỡ anh anh anh Tùng anh làm ở đây. Anh Tùng chưa đứng cái nón này. Cái đứng cái nón không anh Tùng? Vũ khí chưa đến lúc này. Đính luôn em. Đính hết đi. Ok. Đính nè Đủ bộ luôn rồi, đi hết rồi Đủ bộ, đính đi Con ngựa này có quyết định đổi con em ơi không? Bao tay đến luôn nha Đồng ơi, bao tay kim quang nè Bao tay em đính đi Rồi Con ngựa em để đấy có thể anh anh đổi đấy. Rồi, ok anh rồi. đổi con con kia bây giờ không cần tháng nữa thì đúng rồi đúng rồi tiêu. đúng rồi gá đều anh mày thực sự là đây không thể nói chơi ở đâu được một đặt đường môn no một server hiện tại đang nằm top 5 server ngày mai tồn ngày mai ờ, bốn server ờ, đếm kim nha à, đường môn đang top một đường môn con tùng đầu tư quá ok chơi quá ok luôn rồi bây giờ chúng ta còn tiếp tục cái trận ờ, liên đấu tiếp theo nha nam liệu có thắng được là đội hình nào nữa không nha nam ơi rồi các bạn đây còn 10 giây ờ, gặp và đội mạnh vẫn có đội mạnh hơn với Duy Nguyễn Vĩnh nhiều khi mình sai sót hoặc là mình băng mình à, tem mình bị đít mạng mọi người là thấy thua là bình thường mà nó đánh liên đấu mà gặp kỵ hệ bình thường thua bình thường thua bình thường mà bên này thì đi hai hậu mộc một thủy nữa <coughs> nói chung là anh em sẽ cố gắng hết sức ở nằm từ top 4 đến top 1 cái thực sự là cái chỉ tiêu đưa ra như vậy vẫn cố gắng nha nè cái này là đánh lâu dài 48 trận nên là 30 chưa phải là tết này mà đó nên là sẽ cố gắng hết sức à, top 168 rồi. Ạc này quá đo. <laughs> ngày mai ngày mai em cầm ạc đi đi tống kiếm nha. Ok. Bánh mì. Tao đi tèo. Mì tèo. À đẹp tôi tôi tôi, tôi biết bánh mì rồi. Chắc dạ, đang... gặp nó luôn quá. Ừ, gặp nó luôn đi. Gặp nó chặn nhau vui nè. Ừ. Tao tèo. Dạ, Cố gắng gặp nó luôn. Theo sau đi phi trần, theo sau đi phi trần, theo sau nó đi phi trần. Đúng rồi. Theo sau. Động không ờ, gặp. Ờ, dạ đang. Dạ đang không gặp nữa mà. 114 mình luôn không gặp anh em ơi á gặp cái đội kia đánh không gặp thôi mai không gặp ngày mai gặp mai gặp rồi ok anh em ơi thắng rồi nói chung là anh Tùng ơi như uh, em có tính sơ qua thì với cái đội hình của mình đó thì uh, tỷ lệ thắng 11 thua 1 thì tỷ lệ khoảng 90% 91% thì anh em mình cố gắng làm sao làm 48 trận mình thua từ tầm 2 đến 3 trận là mình có cơ hội nha anh em cố gắng thôi đó ok ừ okay. còn càng không thua thì càng tốt mình nói chung là mình vẫn cố gắng hết sức thôi Tỷ lệ này mình đánh quá ok rồi cố gắng thôi Đó, quá đẹp Rồi, đẹp quá Này anh Trời, ờ, nó đi, đi đấu rồi gặp toàn một ạc, một ạc kiểu sướng mà Quá đẹp anh ơi Rồi anh em đừng có lại cho một lần hồi chơi em ơi Đó. Ờ,